bề ngoài giống trang hảo hán Không biết có đánh giỏi hay không Sơn Đông xuất hảo hán Hôm nay thấy được cũng chẳng qua chỉ có vậy thôi hảo hán Lương Sơn bọn ta không đến Ta Lương Sơn Ra ra ở đây ờ. để đợi phản tặc Lương Sơn Nếu Văn Đông này cách Lương à. Sơn bọn ngươi không phải xa Tại sao đến hôm nay vẫn chưa thấy một binh ờ. tốt của Lương Sơn đến đây ờ, Có lẽ hảo hán Lương Sơn các ngươi đã sợ tài vật của Gia Gia rồi không dám đến đúng không Bọn chuột vô danh các ngươi Đều là lũ rùa rụt đầu Ta phải đánh khắp trên dưới của Lương Sơn Chỉ sợ Lương Sơn các ngươi không ai dám đến thôi Ta đánh Lương Sơn không biết sống chết ta ra đợi ngươi đã lâu rồi mạng đi Lên Thưa bà con Đây chính là phản tặc đứng đầu Lương Sơn, Tống Giang Thì ra chỉ là bao cỏ Một tên yếu ớt ừ. Ừ. Ừ. Trước đây mấy ngày ta khấu lương sơn đại náo kinh thành Theo lý Cũng phải là kẻ chịu đấm giỏi Nào ngờ chỉ là những bao dơm vô dụng Ngày thường Tống Giang cũng chỉ cùng đám huynh đệ giết người cướp cuộc Trộm gà bắt chó Đại náo Đông Kinh chỉ là tin đồn tiểu nhân tung ra Chỉ muốn cho mọi người khắp nơi sợ chúng tôi hơn thôi Gia Gia Minh Giáng Gia Gia tha mạng Tôi còn tưởng Lương Sơn thực sự là hảo hán thay trời hành đạo Không ngờ lại hèn hạ như vậy rồi, mấy hôm trước còn nghe nói người Lương Sơn đánh Đông Kinh Thì ra, chỉ là bọn chúng bịa ra Đúng là không biết xấu hổ Đám chuột các ngươi bẩn thỉu đến như vậy Làm bẩn võ đài ta Đi xuống mau Hay lắm Tiền cước đánh bốn phía Lương Sơn đạt bằng tám hướng thủy bạc Làm đến mức này để chọc tức mình phải lên võ đài mà Mình giỏi Sao lại như hạng hèn hạ này cúi đầu xin tha Nói lời yêu ma, mê hoặc dân chúng Có bản lĩnh thì lên đây nói chuyện Đừng phá vỡ quy tắc sang hồ Đấy chính là người của Lương Sơn mà Không vô dụng như vậy Hình thiên trụ nhậm nguyên đúng là không biết xấu hổ Làm nhiều chuyện giả tạo như vậy Suýt nữa thì bị hắn lừa rồi Người đâu đến đây Mà bắt tên tặc khấu đó Ta đi hay không Không phải do bọn ngươi làm chủ ai dám làm hại huynh đệ của ta Bích Ngưu ca ca Sao huynh đến đây Tiểu Ất Huynh chạy mau đi để đệ đánh với bọn quan binh Ra ra là Hắc Toàn Phong Lý Quỳ Hắc Toàn Phong Lý Quỳ Người đâu Bắt thấu lương sơn cho ta Mau bắt đám tặc thấu lương sơn cho ta Mai Thanh Sư phụ võ công giỏi quá Thật là lợi hại Vị sư phụ này võ công giỏi Có được binh khí rất tốt Sư phụ, bọn vô lại chúng tôi khen ngợi thì không tính Vị giáo đầu này khen ngợi chắc chắn là hay rồi Phải đấy sư phụ, hắn là ai? Ông ấy là giáo đầu của 80 vạn cấm quân Biệt hiệu báo tử đầu Lâm Sung Vị sư phụ này thân thủ phi phàm Có được binh khí tốt Vị anh hùng này Sao không vào đây so tài với sái gia Huynh tay không tất sắt Còn mang xích chói Huynh làm sao ngăn cản được sái gia chứ Hai tay chống không Có gì mà không tốt Vậy huynh không được trách sái ra đấy Xem thiền trượng đây Thần lực tốt, xảo lực tốt Huynh đã không đường lui còn không ra khỏi tường Ra khỏi tường này thì sao nào Tường này còn tường khác cao hơn Vừa rồi thiếu một bước là ra khỏi tường rồi Còn thiếu một tấc đã phá hỏng bức tường của vườn rau nhà Huynh rồi phụ Hãy dùng sức mạnh hơn Huynh chảy máu rồi Còn hơn là huynh đổ mồ hôi nhiều Đánh hay lắm, thật là đã Đã lâu rồi không được đánh một trận thỏa sức như thế này Đúng vậy, vừa đổ mồ hôi lại chảy máu nữa Càng thoát được luồng khí ngột ngạt trong lòng sái ra Hãy đổ rượu đầy Hôm nay hai huynh đệ ta không say không về Sư phụ Nào, cạn Đúng là đạo trời bất công mà một đấng anh hùng quang minh lỗi lạc như thế này Lại bị gian thần hãm hại ra nông nỗi này Hắn đang nói gì vậy Nói thật Nếu như đi giết cao cầu Tôi cũng sẽ không thể trở về Đông Kinh Không còn được gặp lại người nhà Mãi không có ngày ngóc đầu lên Huynh đệ à Về điểm này thì sái ra lại khác với Huynh Kiếp này của tôi chưa bao giờ nghĩ đến có ngày ngóc đầu cho nên mới không giống như huynh Thân mang tuyệt kỹ Lại cam chịu đưa tay chịu trói Mời Lý giáo Khoan đã Tại sao Tôi thua rồi Hai vị vẫn chưa so tài Sao lại thua chứ Người này thân mang gông cùng Dù ta có thắng được hắn cũng không vẻ vang gì Chấp nhận thua vậy Đây là do Sải Tiến thiếu tính toán Có điều cũng dễ Mang 10 lượng bạc đến Sải tiến to gan Xin hai vị đại nhân mở gông cùng trên người Lâm Sung ra Trong lao thành doanh Nếu như có việc gì xảy ra Cứ tính trên người sải tiến này Xin tặng 10 lượng bạc Đại quan nhân sai bảo Chúng tôi nào dám làm trái Lại có được 10 lượng bạc cũng phải nể tình Cũng không sợ hắn bỏ trốn Mở ra Không cần mở gông cùng Tôi nguyện mang gông cùng Chỉ cần một gậy đánh ngã hồng giáo đầu Nếu như đến gậy thứ hai Xem như tôi thua Khoan đã Số bạc còn lại đều ở đây Hai vị giáo đầu tỷ võ Không so gì khác Số bạc này xem như tiền đặt cược Nếu ai thắng sẽ được lấy hết Hay cho tên Lâm Sung Lại phải giành số bạc lớn này Đại quan nhân Nếu hôm nay tôi không thắng được hắn Tôi sẽ không làm sư phụ của ngài nữa Sư phụ chỉ cần thể hiện tài năng là được người lui lại Mang rượu đến Ta dâng rượu cho lâm giáo đầu Ông không nên ức hiếp người quá đáng Tự chuốc lấy khổ Lần này ông bị thương lại mất ngân lượng Phải biết rằng kiêu ngạo là điều nhục nhã Ông đã bị thương Đi đứng không tiện Hãy mau đi đắp thuốc đi Để tránh sau này có tật Mấy người các người hãy đưa sư phụ vào nhà nghỉ nhặt số ngân lượng dưới đất lên gửi tặng cho lâm giáo đầu dạ dạ mời giáo đầu vào nhà trong chúng ta hôm nay uống say một bữa Giáo đầu, xin mời Tôi không thể nhận túi ngân lượng này Lâm Sung không phải là kẻ tham lam Tôi chỉ muốn lấy lại 10 lượng của tôi thôi Hồng giáo đầu khoan đã Xin hãy trả lại cho tôi 10 lượng bạc tôi đã mượn đại quan nhân giết người không đánh lại được tôi đâu Còn đánh nữa là tự chuốc nhục thôi Trả ngân lượng cho tôi Hôm nay sẽ xem như cuộc đọ sức ngang nhau Sau này ông vẫn có thể hành tẩu ở bên cạnh đại quan nhân Ta đánh không lại ngươi Ta giết được ngươi Tên tặc xung quân như ngươi Thân mang gông cùm tay không tất sắt Ta xem ngươi chịu đựng được bao lâu Là ông tự chuốc lấy nhục đòi lấy bạc của Lâm Sung Còn muốn lấy mạng của tôi Hồng giáo đầu Lâm sung xỉ nhục ta Chính là xỉ nhục xài đại quan nhân xỉ nhục môn nhân trang khách ở trong trang Ngày thường Các người mở miệng ra đều gọi ta là sư phụ Lần này Lần này sao có thể mở to mắt đứng đó nhìn chứ Giết cho ta Đại quan nhân Hãy mau gọi dừng tay Không được làm phạm nhân lao thành bị thương Các người cứ để Lâm Sung thí triển tài năng của mình Các người có thấy trên mặt ông ấy có chút sợ hãi gì không Cũng để cho những tên ức hiếp người tay không tất sắt Thân mang gông cùm Biết được hà hiếp người là tự làm nhục mình Hay cho báo từ đầu Lâm Dung Hổ thẹn Trong đầu của Lâm giáo đầu Chắc chỉ nghĩ số người này đều là môn hạ của tôi Làm thế nào qua mặt được người nghèo hèn như vậy Tìm cách cho họ thắng Không mất tính mạng của mình sao Đại quan nhân biết được suy nghĩ của Lâm Dung Lâm giáo đầu đúng thật là Đến lúc sinh tử còn suy nghĩ cho người khác Xài tiến này xin đãi rượu thịt ngon Hết sức tôn sùng Là vì để cho một giáo đầu thể hiện ra bản lĩnh thực thụ Bằng không thì xài tiến này có mắt không tròng Có phải muốn xài tiến móc mắt ra Bỏ xuống dưới đất, bỏ trong đống đất không Được Vậy Lâm Sung lấy gậy làm thương Hãy xem thương pháp của Lâm ra 10 lượng bạc đó để Lâm Sung hạ mình thấp giọng Bất chấp thể diện một giáo đầu của 80 vạn cấm quân Cắn răng nhắm mắt thốt ra Cầu xin xài đại quan nhân cho mượn Chỉ để tặng cho quản doanh của Lao Thành Để không bị đánh đến tàn phế Để mai sau khỏi phải dãy ruộng trở về Đông Kinh Đoàn tụ với thê tử Ngày sau lấy công chuộc tội Tìm lại sự tôn nghiêm của con người Thực sự bất đắc dĩ Đã đắc tội nhiều Con người ngươi độc thật Cháy rồi Thật là nhọc công của hai vị quản doanh và sai bát Chúng tôi vừa về Kinh Thành Bẩm báo với Thái úy Bảo lãnh cho hai vị làm quan lớn Lần này Lâm xung chịu sự đối phó của ta Bệnh của Cao Nha Nội chắc chắn sẽ khỏi Tên trương giáo đầu đó Năm lần bảy lượt đi mua chuộc lấy lòng Ta bảo con rể của ông đã không còn Con gái cải giá đi Nhưng trương giáo đầu không tin Khiến cho bệnh của nha nội ta càng chữa càng nặng Thái úy cho gọi chúng tôi Bảo hai vị làm việc này Không ngờ đến nay đã xong rồi Tiểu nhân leo tường vào trong Thắp hơn 10 cây đuốc bỏ xuống bốn đống cỏ Xem tên Lâm Sung chạy đâu cho thoát Ngọn lửa đã đốt được 8 phần rồi Nếu như Lâm Sung chạy thoát được Thiêu cháy hết nông trường của đại quân cũng là tử tội Chúng ta về kinh thành thôi Hay là đến xem thử Nhặt hài cốt của Lâm Sung về kinh Đến nội phủ gặp Thái úy và nha nội Chúng ta sẽ được khen là làm tốt đấy Vậy chúng ta quay lại xem thử Lâm Sung Ngươi không giết được ta đâu Gian tặc Ta với ngươi chơi với nhau từ nhỏ tới lớn Đối với ngươi chỉ có ân tình Sao ngươi lại giá họa cho ta Không phải tôi muốn hại huynh đâu Là cao thái úy ra lệnh Tôi không dám không đến đây hiên thật lớn Là ai dám chói ta Mau thả ta ra Thả ta ra Tên này cũng còn to mồm lắm Đánh hắn cho ta Đợi đại quan nhân tỉnh dậy Hỏi rõ ràng hắn là ai trước Nếu là người xấu thì đưa đến quan phủ Đánh thật mạnh vào Đến đây Đến đây Oh, giáo đầu Đại quan nhân Sao ngài lại ở đây vậy Một lời khó nói hết Còn không mau mở trói ra Không cần phải đấu nữa Hai vị hảo hán Khỏi cần phải đấu nữa Hai vị hảo hán thật là võ công cao cường Sử dụng đao thương thật sức thần nhập quỷ Khiến tại hạ được mở rộng tầm mắt Vị huynh đệ này là báo từ đầu Lâm Sung Cho hỏi Các hạ là Huynh là báo từ đầu Lâm Sung Thì ra là Lâm giáo đầu Thảo nào võ công cao cường như vậy Nghe đại danh đã lâu Vị hào hán này là Tôi là hậu duệ đời thứ ba của tướng muôn Dương Gia Cháu của Vũ Hồng Dương lệnh công Họ Dương tên trí Huynh từng làm giáo đầu cấm quân Thời niên thiếu tôi cũng từng trúng võ cử Làm đến quan chế sử điện ti Thì ra Huynh chính là thanh diện thú Dương Trí Ngưỡng mộ đã lâu Nghe đại danh của ca ca từ lâu Thì ra là Dương chế sử Thật nghe danh đã lâu Vị anh hùng này là Tại hạ Bạch y tú sĩ Vương Luân Thì ra là thủ lĩnh của Lương Sơn đã đến Thất kính, thất kính Nào dám Chẳng hay Dương Chế Sử sao lại lưu lạc đến nơi này Nói ra dài dòng Đạo quân hoàng đế xây núi vạn tuế Phái người chế sử đến Thái Hồ vận chuyển đá hoa Giao nộp về kinh Có ai ngờ rằng khi đến Hoàng Hà Nổi lên gió lớn Làm lật thuyền lớn Rơi mất lô đá hoa Tôi không dám về kinh bẩm báo Nên đi tha hương trốn tránh Nay thì trên đã xá miễn cho tội lỗi của chúng tôi Nên tôi gom một số tiền của Chuẩn bị đến à, khu mật viện của Đông Kinh đút lót Xin trở lại chức quan ban đầu Nên đã đi ngang qua đây Nếu Dương Chế Sử đã đến đây Sao không đến Sơn Trại uống vài chén rượu chứ ờ, nếu đều là hảo hán à, của Lương Sơn Vậy tôi đi theo huynh một ờ, chuyến huống chi hôm nay may mắn được giao đấu với Lâm giáo đầu Thật là thỏa chí Rượu này càng phải uống Được Vậy xin mời Tục ngữ nói rất hay Núi không chuyển, nước chuyển Nước không chuyển, người chuyển Chúng tôi cáo từ Chúng ta đi Các vị anh hùng Không phải tệ trại không chịu tiếp nạp các vị hào kiệt Chỉ hận lương sơn, lương thảo ít, nhà hẹp Chỉ e sau này làm cản trở tương lai của các vị Cho nên mới không dám giữ lại <laughs> Trước đây khi ta lên núi Người cũng viện cớ Lương ít phòng hẹp Hôm nay Tiểu Thiên Vương và các hào kiệt lên núi Người cũng khước từ như vậy Là đạo lý gì vậy Lâm Sung Người đang nói gì thế Người không nghe thấy thật sao Hai vị thủ lĩnh xin hãy bớt giận Là chúng tôi đến không đúng lúc Còn phá đi tình cảm huynh đệ quý trại Hôm nay vương thủ lĩnh bảo chúng tôi xuống núi bằng lễ Xem như đã có lễ tiết lắm rồi Chúng tôi xin ghi nhận Chẳng qua ngân lượng này thật tình không thể nhận Mong hai vị thủ lĩnh đừng vì chúng tôi mà nổi giận Chúng tôi xin cáo từ Tiểu huynh Huynh xem Chỉ vì chúng ta lên núi nương nhờ đã phá đi thể diện của thủ lĩnh Chúng ta xin lui trước vậy Người là tên tiểu nhân khẩu thị tâm phi Nói hay làm bậy Các ngươi xem tên nô tài này Ngươi cũng không phải là uống say Tại sao lại mắng rủa ta chứ Chẳng lẽ ngươi không phân trên dưới rồi sao Trên dưới Tên nho sinh nghèo thi rớt Bụng không miếng mực Sao làm được chủ của sân trại này Lâm Dung Thả ta ra Ngươi thả ta ra Đừng lỗ mãng Đừng vì chúng tôi mà làm hỏng đại nghĩa của Lương Sơn các ngài Lâm Sung Ngươi dám dĩ hạ phạm thượng như vậy Ngươi có tài đức gì mà dám ngồi ghế thứ nhất chứ Tên nho nghèo thôn dã như ngươi Nhờ có Đỗ Thiên Ngươi mới được đến đây Xài đại quan nhân hỗ trợ ngươi Cho ngươi lộ phí Tương giao với ngươi Giới thiệu ta đến Ngươi còn từ chối như vậy Hôm nay chư vị hào kiệt đến đây tụ họp gia nhập Ngươi lại đuổi họ xuống núi Lương Sơn Bạc này là của ngươi sao Gió đến sóng nổi lên Có vị nào có mặt ở đây không động Chỉ có nhà ngươi Lắc lư theo gió Không giết ngươi thì để làm gì Ngươi lại không có lòng dạ đại lượng Càng không có đại tài Ngươi không đáng làm chủ của Sơn Trại Các huynh đệ của ta Tâm phúc của ta ở đâu Thả ta ra Lâm giáo đầu Có Lâm Sung ở đây Ai dám tiến lên Giết chết ta đi Ngươi dám không Đã đến sự thể ngày hôm nay Lâm sung này còn gì mà không dám Hồ Gia Trang có một viên nữ tướng Được mệnh danh là Nhất Trượng Thanh Hồ Tam Nương Võ nghệ cao cường sẽ nào là cô nương này Vị huynh đệ nào tình nguyện nên chiến Còn ai nữa Đương nhiên là đệ rồi Bọn cướp lương sơn các ngươi Hôm nay ta phải báo thù cho cha ta Được lắm Nương tử Nàng và ta đánh nhau để làm gì Đánh không lại chi bằng theo ta lên đương Sơn Kết thành phu thê đi Ý nàng thế nào à. À, Đợi đã Nàng làm phu nhân của ta Rồi sinh thêm cho ta mấy tên tiểu vương anh nữa đi Tên xâm đồ từ đâu đến Xem đây Tiểu nương tử võ công cũng khá đấy Ta tránh, ta tránh Đánh không chúng, Tên tiểu nhân dung tục kia Sao còn chưa xuất chiêu Có phải sợ đánh không lại ta Bị người khác cười chê không Không phải không phải đâu Tiểu nhân tử Nàng đẹp như tiên trên trời Đẹp như thiên thần Ta đâu nỡ lấy đau thương ra giao đấu với nàng <laughs> Người Ta nói vậy là có ý gì Ý của ta là ờ. Thương hoa tiếc ngọc đấy <laughs> Tên cướp ngang ngược Vương Anh huynh đệ Cẩn thận Huynh đệ không sao chứ Vương Anh huynh đệ cẩn thận Tiểu nương tử Nàng đánh ta thật sao à. Nhưng ta không giận đâu à. Ta không sao, ta không sao à? Tiểu nương tử Võ công của nàng lợi hại thật Nàng và ta quả thật là một cặp trời sinh Ngươi Cái này gọi là gì Gọi là không đánh không quen biết Đây là duyên phận của chúng ta đấy Ngươi đừng nói nhảm nữa Tam nương Đừng nói nhiều với hắn Mau giết tên lùn nó đi Vương Anh huynh đệ Mau chóng quay về đội Không được manh động Đệ không phải là đối thủ của cô nương ấy đâu Ca ca yên tâm Vị nữ tướng này đã nhận lời thành thân với đệ rồi Tên ngang ngược kia Muốn chết hả Nương tử Nàng muốn chém thì chém đi Ta một lòng một dạ với nàng What? 放开！别进好。 của tôi đó. Áp à, giải về doanh trại. Vị huynh đệ nào đồng ý xuất chiến Tiểu đệ tình nguyện Tốt ờ, Vậy phiền nhị vị tướng quân xuất trận trước Người đâu Nổi chống thị uy Cầu quan Cao Đường Châu Ra đây đền mạng Bọn thảo tặc phản đồ này Các ngươi dám động vào Cao Liêm thành trì của ta sao Ngươi chính là Cao Liêm à Cao ra các người kẻ nào cũng được ác hại nước hại dân Từ lâu lâm sung ta đã muốn tiến về kinh sư Băm cả nhà cao cầu các ngươi ra thành trăm mảnh Để sửa mối hận trong lòng vâng, Tên giặc kia ngông cuồng quá Ai đồng ý ra bắt tên giặc đó Mà tướng vui trực tình nguyện Nghịch tặc Nộp mạng mau Tốt lắm Có ai ra báo thù cho vô trực tướng quân không Bà tướng ôn văn bảo tình nguyện ra bắt tên phản tặc đó Tốt Đợi tướng quân bắt được tên phản tặc đó Bản quan sẽ trọng thưởng Ca ca xem đây Xem đệ chém tên giặc đó Đại lao quan thắng ở đây Quan thắng xuất chiến Tống Giang chịu chết Tướng quân anh hùng Quả thật danh bất hư truyền Anh đệ chúng ta từ khi lên Lương Sơn 50-70 trận lớn nhỏ Chưa từng mất nhuệ khí Sao hôm nay lại tự dập oai phong của mình Lâm giáo đầu dừng lại Người nhận ra ta Giáo đầu của 80 vạn cấm quân Lâm Sung Ai mà không biết Hãy gọi Tống Giang ra đây Ta có chuyện muốn hỏi Tại hạ là Tống Giang Tướng quân cứ hỏi Đây là quan của Vận Thành Lại vâng, dám dạ. phản bội triều đình Tam thần lộng hành Không cho Trung lương tiến thân Tham quan ô lại hãm dạ, hại thiên hạ dạ, bách tính Huynh đệ Lương Sơn thay trời hành đạo Không có tâm mưu phản Toàn lời sằng bậy Rõ ràng là thảo khấu Thay trời hành đạo gì chứ Thiên binh ở đây còn nói lời hoa mỹ Nếu không xuống ngựa chịu trói Ta sẽ cho người tan xương nát thịt Người dám xỉ nhục Lương Sơn hảo hán bọn ta Ta phải lấy mạng ngươi Viên bảo tử tế các ngươi lại vẫn mê muội Trách ta ra tay Dạ, dạ, dạ. Hai người đánh một Lương Sơn Bạc đâu phải hạng bán gì sát, đồ cỏ sát. đệ Hãy mau quay về Sao Lâm giáo đầu cẩn thận đấy Vương Mau quay về Tặc khấu to gan Cả gan quấy nhiễu thái úy Ngươi là ai Nộp mạng đi Các ngươi có biết viên mãnh tướng đó là ai không Đại nhân Nhìn thì rất quen Nhưng họ tên là gì Hạ quan không nhớ nữa Lão tặc cao cầu Ngươi còn nhớ Lâm Sung này không Trên gò Cảnh Dương có con hổ lớn hại người Trong vùng cũng có nhiều hộ đi săn bắt mà chưa bắt được Nếu có khách hoặc thương nhân đi qua Thì nên đi đông người trong 3 canh giờ tự ngọ mùi còn những giờ khác, khách đi một mình không nên qua gò E sẽ bị tổn hại đến tính mạng Mọi người đều nên biết vậy Huyện Nha Dương Cốc Trên gò Cảnh Dương này có hổ thật sao Nếu mình quay lại Sẽ bị trên tiểu tam đó cười cho chết Rượu này đúng là mạnh thật <laughs> Đây là nơi lý tưởng à. Khánh đang ở đâu ừ. <laughs> Ừ. Có ngon không Võ đôi đầu Hãy dừng tay lại đi Ngươi mà còn ép ta nữa Ta sẽ đau thương vô tình đấy Tây Môn Khánh Ngươi hãy trả lại mạng của ca ca ta window.